yo, what's up? Xin chào tất cả mọi người nha Mình là Phong Cận TV đây anh em ơi Thì hôm nay nè, mình lại quay trở lại làm thêm một cái video vlog mới cho bạn xem đây các bạn ơi Thì video vlog hôm nay sẽ là như thế nào đây Mình có một món đồ rất là thú vị muốn cho bạn xem nha Để mình một tí nha, để mình tí nha à. À. Oh my god Mấy bạn ơi, mấy bạn có thấy trên bàn là gì không? Xin giới thiệu bạn nha Đây chính là một cái két sắt mấy bạn ơi Một cái két sắt nha và cái này mình bảo đảm là bên trong của nó sẽ đựng một cái gì đó gọi là rất là quý giá luôn bạn ơi Mà mình không biết nó là gì cả Hồi nãy á, mình qua bên phòng của Sammy và mình phát hiện ra cái rương này Mình nghĩ rằng là trong đây phải có cái gì đó rất là hấp dẫn các bạn ạ à. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gọi là mở nó ra để xem thử bên trong có gì nha anh em Đó, thì mình đã nhắn tin cho Sammy mình xin phép rồi Thì Sammy đã đồng ý cho mình mượn cái hộp này rồi Thì chúng ta sẽ xem coi bên trong có gì nha anh em Mình nghĩ là bên trong sẽ có gì đó rất là quý giá luôn nè Có khi nào là kho báu không ta à, nếu như mà kho báu thì mình sẽ trở nên giàu có bạn ơi Ok, mở thế nào?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 là cứng luôn Không thể nào mà đập nó ra được Với lại là cái này là cái rương của Sam cho nên là mình không thể nào đập được các bạn ơi Cái rương này là rương của Sam Mình đập bởi cái rương này là bả đập vô mặt mình luôn á hiểu không <laughs> Ok rồi à, để mình dục cái này đi Sa? Ok để cho chống chỗ thoải mái Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử mở ra thử nha để mình xem coi ở chỗ này thì mình có thấy là ở đây nó có một cái dãy số nữa bạn ơi mình nghĩ rằng là chúng ta phải tìm đúng dãy số chúng ta nhập vào thì chúng ta mới mở cái này ra được cái này bị khóa các bạn ơi bị khóa mất tiêu rồi không mở được bây giờ mình sẽ thử suy nghĩ con số nha bây giờ mình sẽ thử nhập sinh nhật của Sammy nha sinh nhật của Sammy là ngày 4 tháng 3 năm 2001 cho nên là mình sẽ nhập là 431 ok hợp lý thử nha 4 nè 3 nè 1 thấy Ồ, nó báo lỗi bạn ơi, không mở được, không mở được Ôi, khó ta Mình nghĩ rằng là trong đây phải có gì đó quý giá lắm nè các bạn ơi Để xem coi uhm, Còn số nào không ta À, sinh nhật của mình, đúng rồi, sinh nhật của mình thử nha Để xem coi Sinh nhật của mình là ngày 22 tháng 2 Năm 2001 cho nên sẽ nhập là 222 nha Ok 222 Ồ, không được luôn bạn ơi à, Không biết trong rương này có gì mà giấu kỹ vậy ta uhm Bây giờ ngày tháng sinh nhật cũng không đúng Hay mật khẩu là ngày kỷ niệm mình với Sam yêu nhau ta Đâu để mình thử nhập nha Ngày 17 tháng 2 các bạn ơi để mình thử nha 1 7 2 Không đúng luôn What the hell Khó vậy ta Giờ làm cách nào để mở cái rương này ra được đây trời Mệt muốn chết luôn à, à Làm sao mở ra ta chẳng lẽ giờ lấy búa đập nó trời Không mở được để mình thử hey, Búa của Thor uhm, đây là cây búa của thỏ bạn ơi mình sẽ thử dùng để đập này ra nha đâu ngu tôi đâu có ngu tôi đâu có ngu đúng không tôi đập nó bởi rồi sammy quýnh tôi chết sao đúng không uhm, bây giờ làm cách nào để mở ra được cái ta mình sẽ thử đi kiếm một cái thứ gì đó bổ ích hơn one hour later hey yo what's up ok bạn ơi mình đã kiếm được một thứ để giúp chúng ta mở được cái rương này nè đó chính là một con mèo cảm ơn mở rương giúp ba ca cả biết mật khẩu không Cam Cam biết mật mật khẩu là bao nhiêu không? Biết không? Không biết hả? Đâu nhặt thử đi Nhặt thử đi bấm vô bao nhiêu Bấm vô coi không biết bấm hả? Không biết bấm thôi Cam không biết các bạn ơi Phải đi kiếm thứ khác thôi Cam không giúp được gì rồi Ai, Ok đi kiếm thứ khác nha Thôi Ta da da da Xin giới thiệu bạn Đây chính là một cái chìa khóa bạn ơi ui Mình vừa mới qua phòng của Sammy Và mình kiếm được cái chìa khóa này bạn ơi Đây nhìn nè Một cái chìa khóa Ok Bây giờ mình sẽ thử sử dụng chìa khóa này để mở cái rương này ra nha Mấy bạn yên tâm nha, mình đã xin phép Sam rồi, Sam đã đồng ý cho mình mở cái rương này ra cho nên bạn cứ yên tâm nha Không lo cái việc là Sam có la mình thấy gì đâu nha, yên tâm Ok, ở chỗ này là mình thấy nó có một cái lỗ nè bạn ơi, mình sẽ mở nó ra nha Ồ, mở được rồi đó bạn ơi, đây một cái lỗ Mình nghĩ rằng cái lỗ này là để nhét chìa khóa vô mở đó Ok, mình sẽ mở thử nha Gắn chìa khóa vô coi Ồ, gắn chìa khóa vào được rồi nè bạn ơi Mở thử nha Ô, mấy bạn ơi mở được rồi <laughs> Ta da Ui mở được rồi bạn ơi <laughs> Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá coi Bên trong này có gì nha anh em Không biết bên trong này có gì ta để xem thử nha Mình sẽ mở ra nè Wow Quá trời độ trong đây luôn bạn ơi Mình sẽ lấy ra thử nha Trời Ôi trời ơi mấy bạn ơi Mấy bạn coi nè Wow mấy bạn ơi đầu tiên là một cái túi sách các bạn ơi một cái túi sách của con gái nha Nhìn rất là đẹp luôn Ui Tại sao lại bỏ túi sách ở trong cách sắt trời Kỳ vậy Ok Tiếp nha Tiếp theo là gì đây Wow Một cái tượng nhân vật của Mini World Wow Một cái tượng nhân vật Mini World bạn ơi Ok Xịn Tiếp coi còn cái gì nữa đây Kệ đi Tiếp theo nữa Vẫn là một cái tượng của Mini World bạn ơi một cái tượng nhân vật của mini world nha Ồ, tại sao sammy lại cất mấy cái tượng này ở trong cái sắt ta mình nghĩ rằng cái sắt là phải dùng để cất cái gì đó quý giá hơn chứ nhờ kỳ vậy ta ok tiếp nha cái này là cái gì đây what the hell Trời ơi bạn ơi Trong đây là một à, con cá mập mấy bạn ơi Con cá mập à, Cá mập hay cá heo ta Ok để nó đây đi Ok để coi còn gì nữa không Hình như là hết rồi bạn ơi Ủa không còn còn còn Còn gì trong đây nè Ô oh, Một cái rương nhỏ hơn What Kỳ vậy Ở bên trong cái rương bự Là một cái rương nhỏ hơn What the hell Gì kỳ vậy ta Ok thôi kệ Để mình xem thử trong cái rương này có gì nha Đóng lại rồi Hình như là hết rồi bạn ơi Mình kiểm tra hình như là hết sạch rồi à, Hình như là hết sạch rồi bạn ơi Không còn gì bên trong hết trơn á Hết sạch rồi ừ, Ok Bây giờ ở đây chúng ta đang có một cái rương nhỏ bạn ơi Để mình xem coi trong cái rương nhỏ này có gì nha Ok Xem coi Cái này mở sao ta À Đấy bạn ơi mình đã mở được rồi nè Đó ok Để mình xem bên trong có gì nha Oh my god Mấy bạn ơi Chúng ta đã phát hiện ra được kho báu rồi các bạn ơi Oh my god Mấy bạn xem nè Ta-da Mấy bạn có thấy gì bên trong không? Ồ, đây là vàng mấy bạn ơi, vàng đó nha Oh my god Từ từ để mình lấy nó ra coi Ồ Ồ mấy bạn coi nè Vàng mấy bạn ơi, vàng đó nha Ôi, trời không ngờ Sammy có vàng luôn bạn ơi, ghê thiệt uh, Nhưng mà sao có miếng cái ta Có miếng à, chứ không có nhiều bạn ơi Nhưng mà đây là vàng đó, vàng đó nha bạn, để mình xem coi Nguyên một miếng vàng to đùng luôn bạn ơi Hình như cái này là vàng của Sam mua hay sao á Bây giờ để mình xem coi cái vàng này bao nhiêu tiền nha bạn Ồ hấp dẫn hấp dẫn hấp dẫn Oh my god các bạn ơi Cái vàng này theo như mà mình tìm hiểu ở trên mạng đó Thì miếng vàng này đến tận 50 triệu luôn các bạn ơi Oh my god 50 triệu nha Ôi Không ngờ Sammy lại có được một miếng vàng 50 triệu luôn bạn ơi Các bạn xem nè Đây hai cái y hệt nhau luôn Wow Sammy giàu dữ ta Oh my god Bây giờ mình sẽ đem qua để mình à, trả lại cho Sammy nha bạn Ui không ngờ Không ngờ rằng chúng ta có thể phát hiện được kho báu trong phòng của Sammy các bạn ơi Oh my god Hình như cái này là vàng do Sammy tiết kiệm hay sao bạn Sammy tiết kiệm xong Sammy mua hay sao á Wow ok Thôi mình sẽ phải đem và mình trả lại cho Sammy đây Ok và cảm ơn anh em đã xem video này nha Nếu như mà anh em thấy thích video này và thấy thích cái cục vàng này thì anh em đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhớ vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Sammy để đăng ký hộ cho Sammy nữa nha các bạn nha cùng với các thành viên của Hero Team đó nha các bạn. Ok. Đây, bạn coi nè. Vàng thật đó nha mấy bạn nha. Ui, xịn vậy cái cục vàng này mà bán đi là ăn ăn no bụng luôn cũng không hết tiền luôn mày <laughs> ok cảm ơn các bạn đã xem video này nha Bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt